xin giới thiệu một cách hoàn toàn mới cho bé thông minh khỏe mạnh. Mina là bánh quy giàu chất DHA, rất cần thiết cho sự phát triển não của trẻ từ 4 đến 24 tháng. Còn có canxi và vitamin D giúp phát triển xương và răng. Mina có thể dùng ở dạng bột loãng. Mina với bốn hương vị đúng